Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 8 tháng 6 năm 2021 Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai Số điện thoại liên hệ 0919 24 3566 Cửa hàng à, còn thêm một số điện thoại di động là 0868 33 77 79 Hôm nay cửa hàng giới thiệu đến các anh chị một chiếc xe 51F 199 năm chiếc Toyota Innova năm sản xuất cuối 2015 phiên bản E xe mới bảo trì bảo dưỡng mới đăng kiểm của một người dân mua tại thành phố Hồ Chí Minh đứng tên quỹ quyền về Đồng Nai à, mua về chạy dịch vụ mùa dịch nhưng mà ế quá cho nên à, bán lại cho cửa hàng cửa hàng hôm nay cũng mua lại bán lại cho quý anh chị với giá tiền nhanh gọn lẹ 355 triệu anh chị nào muốn sở hữu chiếc xe này thì gọi liền cho cửa hàng qua số hai số điện thoại số Zalo là 0919 24 3566 số di động là 0868 33 7779 chiếc xe này là phiên bản E năm 2015 là phiên bản đủ của dòng xe Toyota Innova à, mâm lớn nha các anh chị nha kính hậu à, có đèn à, đầy đủ hết xe đã gắn đầy đủ đồ chơi xe này kinh doanh dịch vụ tư nhân cho nên là riêng cực kỳ nói về cái độ riêng xe này thì cực kỳ riêng luôn tức là không mục mọt một chỗ nào không tông đụng một chỗ nào luôn nha à, vỏ khá là mới các chị nhìn lòng về cửa hàng mới cho rửa sơ vì à, hiện tại cửa hàng còn rất nhiều xe không có dọn à, nhiều cho nên chỉ rửa ra là bán thôi chiếc xe này là phiên bản E 2015 nha xe đã gắn đồ chơi khá là nhiều nha các anh chị à, camera hành trình trước và sau cảm biến da à, đầy đủ hết phiên bản 2.0 E nha phiên bản 2.0 E à, các anh chị xem nha có gắn à, màn hình à, Android à, phát fi độ giảm thanh rồi à, à, các anh chị xem sơ lược bên ngoài rồi chúng ta sẽ xem tiếp phần hầm máy và xem cái phần à, nội thất nha à, giá tiền là 355 triệu các anh chị vỏ mới luôn nha xe này gầm máy rất là đẹp luôn sáng ken xà beng luôn nha à, mua về chợ dịch vụ cũng mới mua thôi các anh chị nhưng mà à, khách hàng mùa dịch này ế quá cho nên khách hàng à, à, cứ à, bán rồi cửa hàng sẽ thu lại sẽ bán cho các anh chị tiếp nha xe mới vừa về mới rửa sơ sơ hơi có nước để cho mấy anh thợ lau sau chiếc xe này à, rất là riêng các anh chị rất là riêng luôn hay à, à, xong cái đề máy luôn nha anh thợ đề máy luôn nha đó, năm sản xuất 2015 phiên bản E nha các anh chị nha máy 2.0 máy mình có ABS đầy đủ còn bảy màu các anh chị xe này khá là đẹp luôn bây giờ cửa hàng à, lấy hồi tối nhưng mà sáng nay quay lại mới thấy đẹp bảy màu hết các anh chị ơi rất là đẹp rất là đẹp luôn à, nổ máy à, nổ máy cho khách coi xe rất là đẹp nha phiên bản à, 2.0 e 2015 rồi máy cực kỳ êm các anh chị máy cực kỳ êm luôn rồi 355 triệu anh chị nào mua giá ngợp của khách hàng thì cửa hàng ô tô Lân Ngọc hôm nay chia lại cho các anh chị nha cửa hàng ô tô Lân Ngọc hôm nay dịch này thì bán cũng không nhanh lắm xe về cũng tương đối không nhiều à, quan trọng nhất là về chiếc nào chắc cú chiếc đó nha chiếc nào đẹp cửa hàng ô tô Lân Ngọc vô lại và bán Xin nhắc lại chiếc Toyota biển số 51F19975 là chiếc Toyota Innova E năm sản xuất cuối 2015 à, giá tiền là 355 triệu mùa dịch xe cực kỳ đẹp không lỗi nha xe này dịch vụ tư nhân mua về chạy dịch vụ nhưng mà ế quá bây giờ bán nè các anh chị à, còn cái giá mua của à, à, hãng là 446 triệu nha các anh chị bữa nay bán 355 à, à, triệu nhờ cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai bán dùm xe cực kỳ riêng và đẹp luôn nha các anh chị nào có nhu cầu kết nối liền là mua chiếc xe này về chạy dịch vụ hoặc là mua cho anh em bạn bè người thân thì chúng ta kết nối vào à, số à, di động 0868 à, 33 77 79 cũng như là chúng ta kết nối vào số Zalo 09 24 35 66 xe rất là đẹp nha các anh chị nha rồi chúng ta xem phần nội thất nhé Các anh chị biết hàng tháng cửa hàng ô tô Lê Ngọc Nai về khoảng 450 chiếc tôi Tay Nova đủ loại cũng như các dòng xe khác như là Kia Morning, uh, Fortuner, i10, uh, à, Honda City, Honda Civic, uh, Ford Everest, Isuzu vân vân. Những dòng xe thông dụng của thị trường thì cửa hàng về hàng tháng khoảng 450 chiếc các anh chị lưu ý là khi xem cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai quay phim à, đăng lên YouTube như thế này thì chúng ta lưu ý là bấm vào cái nút đăng ký dưới góc phải màn hình tại vì hàng tháng cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai về khoảng 450 chiếc khi các anh chị có bấm đăng ký kênh thì à, xe mình mới đăng kiểm 18 à, tháng các anh chị khi các anh chị có đăng à, ký kênh thì à, kênh YouTube sẽ thông báo các anh chị biết là qua tin nhắn nha à, vì à, hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe mà khách hàng của Lân Ngọc thì cũng khá là nhiều các anh chị không đăng ký vào cái kênh thì à, cửa hàng sẽ không biết mà nhắn tin thông báo cho các anh chị biết nha không à, thông báo cho các anh chị biết là có à, xe mới về các anh chị lưu ý là xe này phiên bản E nha các anh chị E rất là đẹp 2015 phiên bản E gắn màn hình Android có YouTube camera hành trình rồi à, hầu như là đủ các chức năng các anh chị nhé đủ các chức năng dẫn đường định vị vệ tinh phát wifi à, rất là nhiều các chức năng chúng ta mua một cái xe về về thì chúng ta đủ đồ hết ra camera hành trình này các anh chị đó. À. rồi à, đây km chạy 79.000 rồi nói chung xe khá là đẹp nha các anh chị nha xe khá là đẹp khi bạn e của mình thì đầy đủ có sưởi kính sâu đồ đầy đủ hết các anh chị nha đầy đủ hết 355 triệu nha bao rút hồ sơ giá này cửa hàng bán là giá ngợp của khách hàng cho nên các anh chị à, thấy à, được vừa túi tiền thì chúng ta à, alo còn các anh chị gọi điện mà bớt chắc cửa hàng không bớt được đâu tại vì người khách đã lỗ hơn 110 triệu rồi nha các anh chị lỗ 110 triệu chiếc xe này rồi cho nên à, gửi cửa hàng bán lân ngọc lấy giá sát sàn luôn đó 355 triệu là bao công chứng thôi còn cửa hàng sẽ hỗ trợ cho rút cho các anh chị vì cửa hàng đứng ra bán nha đó, 355 triệu Toyota Nova E 2015 xe này phiên bản E nha các anh chị nha không phải phiên bản giữa giống các dòng xe à, cửa hàng bán hai trăm mấy đâu nha đó, cửa hàng là à, Lân Ngọc Đồng Nai là chuyên Innova các anh chị lưu ý dùm là cửa hàng à, báo giá báo xe rất là sát các anh chị nhớ xem mới bấm vào nút đăng ký để chúng ta được thông báo tin nhắn và hình thức tin nhắn và thông báo xe mới về nha vì hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe nha các anh chị rất nhiều xe các anh chị lưu ý là chúng ta à, muốn làm thêm kiếm thêm thu nhập từng vua Tubi Lân Ngọc Đồng Nai thì à, cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai rất hoan nghênh chúng ta làm rất đơn giản nha à, truy cập vào YouTube à, ô tô Lân Ngọc Đồng Nai và chúng ta đang xem video như thế là chúng ta bấm vào cái nút đăng ký dưới góc phải màn hình sau khi các anh chị bấm đăng ký thì kênh sẽ gửi thông báo cho các anh chị qua tin nhắn cả rất nhiều xe à, các anh chị biết là có xe của cửa hàng Lân Ngọc Đồng Nai mới về vì hàng tháng về khoảng 450 chiếc rồi các anh chị thích bán chiếc nào thì chúng ta chia sẻ chiếc đó nha chia sẻ trên trang cá nhân Zalo Facebook của mình sau khi bán giao dịch à, môi giới mua bán thành công thì cửa hàng Lân Ngọc Đồng Nai sẽ chuyển khoản cho các anh chị tiền hoa hồng qua hình thức chuyển khoản mà không cần phải đến nhận trực tiếp chiếc xe này phải nói gầm máy đẹp nhất nách luôn á anh chị gầm máy lòng dè rồi đẹp nhất nách luôn máy nổ như xe điện không biết xe nổ máy luôn các anh chị máy nổ như xe điện 355 triệu anh chị nào chốt nhanh tay thì gọi liền cho các anh chị cho Lân Ngọc Đồng Nai nha lưu ý là cửa hàng luôn tuyển các anh chị cộng tác viên nha các anh chị cộng tác viên bán xe à, chúng ta không cần phải bỏ vốn nè không cần phải bỏ công không cần phải à, à, trình độ bằng cấp cũng như không cần phải đến làm trực tiếp mà chúng ta làm tại nhà cách làm rất đơn giản là chúng ta chia sẻ à, YouTube trên Zalo Facebook của mình và để lại số điện thoại à, sau khi bạn bè các anh chị gọi các anh chị thì các anh chị chụp lại số màn hình à, trên à, số điện thoại của khách hàng gửi lại à, cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai thì cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai sẽ à, gọi cho khách hàng và tư vấn nếu bán được xe hoặc mua được xe cửa hàng sẽ gửi chi phí cho các anh chị tiền hoa hồng qua chuyển khoản nha à, luôn tiện các anh chị làm cộng tác viên đặc biệt là số lượng là không hạn chế các anh chị nha không hạn chế số lượng à, không hạn chế số lượng nha à, đóng chỉnh đèn sáng tối đèn phản quang rất đẹp các anh chị không hạn chế số lượng cộng tác viên các anh chị nào à, làm à, càng nhiều thì chúng ta thu nhập càng nhiều thôi cửa hàng của tôi Lân Ngọc Đồng Nai sẽ cung cấp xe các anh chị nếu các anh chị có bấm đăng ký à, để chia sẻ bán thì à, cửa hàng rất hoan nghênh vì hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe à, không có à, các anh chị càng nhiều bán càng nhiều thì cửa hàng sẽ cung cấp xe càng nhiều rất đơn giản nha xe này rất là đẹp luôn các anh chị nhé rất là đẹp luôn đó Toyota Nova năm sản xuất 2000 15 phiên bản E 355 triệu giá mùa dịch nha khách hàng mới mua còn để hợp đồng ở đây là 440 à, mấy triệu lỗ quá trời luôn các anh chị lỗ quá trời luôn thì bây giờ khách hàng à, gửi bán thì cửa hàng là bán dùm à, vệ sinh sơ thôi xe rất là khá là đẹp xe chúng ta đầy đủ các chức năng hết rồi bây giờ về xài thôi có camera hành trình wifi màn hình à, à, android à, cam hành trình trước sau phát wifi độ giảm thanh nữa nha người chủ này khá là chịu chơi đó 355 triệu nha anh chị nào chốt liền thì gọi cho Lân Ngọc Đồng Nai số Zalo 0919 24 3566 hoặc là số uh, di động 0868 33 7779 các anh chị nhớ nha vừa xem vừa bấm vào nút đăng ký để cập nhật được xe mới Lân Ngọc nha chúng ta không cần phải xem xong mới bấm và vừa xem vừa bấm cũng được nếu không đăng ký cửa hàng sẽ không có thông báo cho các anh chị là có xe mới về vì xe mới về liên tục mà số lượng khác anh chị à, à, theo dõi cũng khá là nhiều nếu mà không gọi điện báo từng người thì không thể báo hết cho nên chúng ta phải mỗi người mỗi việc à, bấm vào đăng ký để cửa hàng thông báo qua tin nhắn tự động nha báo xe mới về à, các anh chị nào thích bán xe nào thì chúng ta chia sẻ xe đó vì hàng tháng về rất nhiều xe chia sẻ nhiều thì bán nhiều đó bán à, chúng ta nhận hoa hồng qua hình thức chuyển khoản mà không cần phải đến làm trực tiếp tại cửa hàng không cần vốn liếng nha không cần trình độ bằng cấp cũng như không có cần à, là à, bỏ công bỏ sức gì hết à, biết chơi zalo facebook và chia sẻ thôi cửa hàng xin báo lại 51 f 19975 là Toyota Innova năm xuất 2015 phiên bản E giá tiền 355 triệu anh chị nào sở hữu thì gọi Lân Ngọc liền số Zalo 0919 24 3566 cũng như số di động 0868 33 Cảm ơn các anh chị đã vừa xem vừa bấm đăng ký cho cửa hàng cũng như là đã chia sẻ video. Cảm ơn các anh chị à, đã bỏ chút thời gian quý báu xem cửa hàng quay phim. Chúc các anh chị có một ngày làm việc vui vẻ và kiếm thêm thu nhập từ ô tô Lương Ngọc Đồng Nai. Các anh chị giới thiệu cho anh em bạn bè người thân cùng bán. Lưu ý là nhớ bấm vào nút đăng ký trước khi cấp máy cũng như là bấm chia sẻ chúng ta cùng bán tìm cùng kiếm thêm thu nhập từ Lương Ngọc Đồng Nai. Xin chào và hẹn gặp lại xe sau.